Địa ốc Firestar xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn Trong video lần này, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý cô chú, anh chị và các bạn một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 10 năm 2022 Sản phẩm đất cao bá quát, phường 7, thành phố Đà Lạt, giá 30,4 tỷ đồng, diện tích 2.336m2, trong đó có 126m2 đất thổ cư, còn lại nằm trong quy hoạch đất ở. Sổ xây dựng riêng Đường ô tô 6m hướng đông Cách trung tâm thành phố Đà Lạt 4,2 km, cách trục đường chính Xô Viết Nghệ Tĩnh 300 m, gần chợ dân sinh, ủy ban nhân dân. Nằm trong khu vực dân cư đông đúc, an ninh cao, thích hợp định cư, đầu tư, kinh doanh. Sản phẩm đất Trần Quang Khải, phường 8, thành phố Đà Lạt, giá 16 tỷ đồng, diện tích 408,5 m2. Sổ xây dựng riêng, hướng Tây Nam, đường ô tô, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 3,2 km, cách trục đường chính Phù Đồng Thiên Vương 400m, cách trường Đại học Đà Lạt 4 phút đi xe. Nằm trong khu vực dân cư đông đúc, thế đất dương, an ninh cao, thích hợp để định cư hoặc đầu tư. Sản phẩm đất hai mặt tiền Tô Hiến Thành phường 3 thành phố Đà Lạt giá 23,9 tỷ đồng, diện tích 265 m2, sổ xây dựng riêng, đường ô tô 10 m, hướng đông bắc Tây Nam Cách bến xe 250m, cách Hồ Xuân Hương 2,9 km Nằm trong khu vực có dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích, thích hợp để định cư, đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch Sản phẩm đất hẻm nguyên tử lực phường 8 thành phố Đà Lạt giá 1,4 tỷ đồng, diện tích 130 m2, sổ nông nghiệp, đường ô tô 3,5 m, hướng Bắc cách Hồ Xuân Hương 2,5 km, cách trục đường chính nguyên tử lực 950 m, gần khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu. Nằm trong khu vực dân cư đông đúc, gần cây xăng, trường học, chợ dân sinh, thích hợp để định cư hoặc đầu tư. Địa ốc Five Star xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của sản phẩm xuất hiện trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333 xin chân thành cảm ơn